Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Quốc lộ 1 qua Phú Yên đang được vá sau cái chết của một cán bộ thị ủy. Sau cái chết của một cán bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thị ủy chết nghi do xe sụp ổ gà. Đoạn quốc lộ 1 Phú Yên đã được vá lại hàng chục ngàn mét vuông. Trước đây từng có người chết cũng bị sụp ba ổ gà liên tiếp và tử vong tại chỗ. Người nhà của nạn nhân vào hồi năm 2018 cũng đề nghị khởi tố vụ án vì đoạn đường quốc lộ được thi công quá gian dối, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Tuy nhiên, sự việc trở nên chìm xuống. Đây là hình ảnh người nhà nạn nhân bức xúc vì đơn vị thi công sửa quốc lộ 1 không có cảnh báo nguy hiểm hoặc lấp tạm ổ gà, dẫn đến cái chết oan ức vô lý. Các lý do đều được quy về nguyên nhân khách quan do trời mưa, do thiếu vốn, chậm tiến độ vân vân. Tuy nhiên, theo các tài xế và người dân thì chính nhà thầu thi công đã gian dối và sự thiếu minh bạch và trách nhiệm và căn bệnh vô cảm của lãnh đạo đã khiến cho đoạn đường trở thành nỗi đau khổ của người dân lưu thông và gây nguy hiểm đến tính mạng con người suốt gần 5 năm nay. Đến nay thì vụ việc đã trở nên xôn xao sau cái chết của cán bộ thị ủy vào hôm 12 tháng 11 cũng vì sụp ổ gà. Đồng thời, ngay sau đó có liên tiếp thêm vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng và hai người chết cũng vì đường đi quá xấu. Vào ngày 13 tháng 11, vụ tai nạn xe máy tại km 1355 quốc lộ 1 đã làm bị thương nặng một người. Tới ngày 14 tháng 11 tại km 1350 tại lại vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe tải làm chết hai người. Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết từ ngày 18 tháng 11, Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Phú Yên đã bố trí 12 mũi thi công sửa chữa bước 1 các vị trí ổ gà sình lún trên quốc lộ 1 qua Phú Yên. Tính đến ngày 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11, đơn vị thi công đã sửa chữa được 14.261 m2 trong tổng số 41.000 m2 mặt đường bị hỏng, đạt 34,78%. Riêng ngày 20 tháng 11 sửa chữa được 1.372 m2 mặt đường. Đồng thời, đơn vị thi công cũng tổ chức 10 chốt trực đảm bảo giao thông, hướng dẫn cảnh báo xe đi qua các đoạn hư hỏng trên quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên cũng như áo rách vì thiếu vốn hay sao? Đây cũng là điều được dư luận đặt ra. Đây là hình ảnh quốc lộ qua đường tỉnh Phú Yên có rất nhiều ổ gà, ổ voi liên tiếp, vá chỗ này lở đất chỗ khác và gây chết người. Đại diện Cục Quản lý Đường Bộ 3 nói nguyên nhân chính gây hư hỏng trầm trọng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên là do quá thời hạn trung tu theo quy định nhưng chưa cân đối được kinh phí thực hiện. Trả lời báo chí sau cuộc họp, ông Trần Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường Bộ 3 nói rằng trên toàn tuyến quốc lộ 1 dài 120 km qua tỉnh Phú Yên có đến 60-70 km đã vượt quá thời hạn trung tu theo thời gian quy định do thiếu vốn. Đây là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến quyệt quốc lộ 1 qua Phú Yên hỏng nặng. Đoạn đường này từ khi hoàn thành dự án mở rộng quốc lộ 1 và đưa vào sử dụng đến nay là 6 năm, trong khi theo quy định thì 4 năm là phải trung tu nhưng đến nay thời hạn đã quá mà chưa làm là nguyên nhân lớn nhất. Nguyên nhân thứ hai là tốc độ đô thị hóa nhanh và thứ ba là do mưa lớn kéo dài liên tục nên đã phát sinh hư hỏng, ông Trung nói. Ông Trung cho hay Tổng cục Đường Bộ đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Dự án Thăng Long nếu thời tiết có nắng phải tranh thủ sửa chữa đường ngay, đến 30 tháng 11 phải hoàn tất việc sửa chữa. Về các vụ tai nạn giao thông dồn dập đã khiến 3 người chết một người bị thương nặng xảy ra gần đây trên quốc lộ 1 qua thị xã Đông Hòa, nghi là do đường hư hỏng nhưng không được đảm bảo an toàn giao thông. Ông Trung nói rằng tai nạn xảy ra rất đau xót, chúng tôi đau đáu việc này. Đây là hình ảnh nhựa đường trồi lên do chất lượng thi công xấu và gây nguy hiểm cho người lưu thông. Tuy nhiên, ông nói rằng cần phải có kết luận của cơ quan điều tra về nguyên nhân gây tai nạn thì mới xác định được trách nhiệm thuộc về ai. Cũng như lời báo tuổi trẻ online đã phản ánh, quốc lộ 1 qua Phú Yên gần đây bị hư hỏng rất nặng nề sau những cơn mưa lớn kéo dài đến mức một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh ví như một chiếc áo rách. Trong khi lực lượng sửa chữa vá chưa xong chỗ hư hỏng này thì nhiều chỗ hư hỏng khác lại tiếp nối xuất hiện khiến nhiều tài xế, người lái xe rất bức xúc. Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, gần đây có 3 vụ tai nạn do Nguyên nhân chính là vì đường hư hỏng nặng nề. Sáng ngày 15 tháng 11, theo ghi nhận của tuổi trẻ online, đoạn quốc lộ 1 từ thành phố Tuy Hòa đi thị xã Đông Hòa có rất nhiều điểm hư hỏng, hàng loạt nơi xuất hiện liên hoàn ổ gà, ổ trâu, khiến xe cộ qua lại phải chạy rất chậm dưới trời mưa rất lớn. Đây là một đoạn đường thuộc gói thầu số 26 tăng cường kết cấu áo đường dự án mở rộng quốc lộ 1 do Ban Quản lý Dự án Thăng Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư được nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào ngày 5 tháng 8 năm 2020. Đến tháng 8 năm 2022 mới hết hạn bảo hành. Tuy nhiên, mới sử dụng hơn một năm mà dự án này đã hư hỏng nặng nề. Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã đề nghị chủ đầu tư và đơn vị chức năng khẩn trương sửa chữa những hư hỏng trên quốc lộ 1 đi qua địa bàn, nhưng việc sửa chữa rất chậm. Chỗ này sửa chưa xong thì chỗ khác lại hư hỏng, gây nguy cơ tai nạn giao thông rất cao nhất là khi trời mưa lớn, ban đêm, các ổ trâu, ổ gà bị nước láng mặt nên người di xe rất dễ bị xa vào bẫy. Đây là hình ảnh các đơn vị thi công sửa chữa thường xuyên nhưng mặt đường vẫn nát như ruộng cày, theo bản báo Dân Trí chia sẻ. Cũng theo báo này vào ngày 14 tháng 11 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải, từ khi đưa vào khai thác sử dụng, mặt đường thuộc phạm vi khói thầu 26 đã phát sinh nhiều vị trí bị hư hỏng, ổ gà, sình lún, Mặc dù Ban Quản lý Dự án Thăng Long đã có văn bản chỉ đạo nhà thầu sửa chữa bảo hành thực hiện chưa quyết liệt, tiến độ khắc phục rất chậm. Đến nay, các hư hỏng này chưa được khắc phục kịp thời, chất lượng công tác sửa chữa không đảm bảo, nên sau khi sửa chữa tiếp tục hư hỏng, lan rộng, tạo ổ gà, sâu, nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông cho người dân và phương tiện giao thông. Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã nêu ra như thế. Cũng theo báo cáo trên, diện tích hư hỏng mặt đường của gói thầu hiện nay là khoảng 1.448 m2, trong đó 13,2 m2 là sình lún, 770 m2 dạn nứt, 683 m2 ổ gà. Và con đường này ví như tấm áo rách. Đó là ví von của ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên về tình trạng của quốc lộ 1 đi qua tỉnh này. Không chỉ có gói thầu 26 mà rất nhiều đoạn trên quốc lộ này trải dài từ thị xã Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa, huyện Tuy An đến thị xã Sông Cầu bị hư hỏng nghiêm trọng từ đầu mùa mưa đến nay. Bà Phan Thị Linh, một người dân ở xã An Hiệp, huyện Tuy An cho biết quốc lộ 1 trước nhà bà đầy hầm hố, lỗ hàng nên vợ chồng dùng các lốp xe máy cũ bỏ xuống đó để giảm tai nạn. Nhiều người đi xe máy té chỗ này lắm, bị thương, rất tội. Chúng tôi mong đơn vị có trách nhiệm sửa chữa cho chất lượng, chứ năm nào đoạn đường này cũng vá đi vá lại, mới hư hỏng thì cứ hư hỏng, bà Linh bức xúc. Đây là hình ảnh báo chí trong nước phản ánh liên tục suốt nhiều năm qua nhưng quốc lộ qua Phú Yên vẫn là con đường gây kinh hoàng cho giới tài xế. Những ngày trước đây tôi thấy các đơn vị thi công còn đổ đất, đá tạm vào các ổ gà, ổ trâu trên đường, nhưng hai ngày nay không thấy họ thực hiện việc ấy nữa. Nhiều đoạn quốc lộ 1, đặc biệt là từ đèo Quán Cao ra phía bắc huyện Tuy An, đường hư rất nhiều, rất nguy hiểm. Đã có nhiều xe tải, xe khách xe du lịch gặp tai nạn, mất lái, va quẹt, gãy nhíp, nổ lốp vì sao vào những ổ gà này. Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An cho biết vào ngày 15 tháng 11. Cũng ngày 15 tháng 11, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho hay Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên liên tục có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có trách nhiệm đề nghị chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, bố trí đầy đủ biển báo, lực lượng điều tiết giao thông đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông tại các vị trí bị hư hỏng. Và cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, đầy tiến độ sửa chữa triệt để đúng yêu cầu chất lượng của quốc lộ đoạn 1 Phú Yên. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phương Đồng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Yên, vì trời mưa lớn kéo dài nên các mũi thi công vừa sửa chữa được một phần chỗ hư hỏng này thì lại phát sinh nhiều chỗ hư hỏng mới trên quốc lộ 1. Và cứ như thế, những con đường quốc lộ tại Việt Nam trở thành những con đường đau khổ